Xin chào các bạn LMB đây lại gặp lại các bạn trong video lần này Như cái tiêu đề mà mình đã để ở trên Nếu mà mình chỉ có một lens fix cho body crop Thì mình sẽ chọn con lens này 35mm f1.8 của Sony Cảm thấy hơi nóng mình sẽ cởi cái áo này ra nhắc đến lens chân dung dành cho Sony thì từ trước đến giờ mình vẫn sử dụng cái con lens 50mm f1.8 này Thế nhưng tại sao khi nhắc đến cái con cell 35mm f1.8 này thì mình lại cảm thấy hào hứng và phấn khích Và cái giá mua mới của lens 35mm f1.8 OSS này nó có giá khoảng 7 triệu rưỡi cho đến 8 triệu mua mới Chắc chắn phải có lý do thì cái lens nhỏ bé này mới có thể đắt được như thế đúng không? Chúng ta cùng đi vào chi tiết để xem chất lượng của lens này như thế nào nhé đây chính là hộp của nó Thực tế mình đã đập hộp và sử dụng nó được một thời gian rồi Cái hộp của nó cũng to hơn cái hộp của con Cell 50mm f1.8 Và như các bạn thấy đây Hộp to hơn và bên trong hộp nó có rất nhiều những cái lớp bìa, lớp xốp Cho nên nếu các bạn mua ship thì cứ yên tâm nhé Đây, chính là ngoại hình tổng quan của con lens nhỏ bé có giá 8 triệu 8 triệu cho một chiếc lens nhỏ bé như thế này Mình sẽ bỏ hút của nó ra nhé Bỏ nắp ra và mình sẽ bỏ luôn cả cái cáp đằng sau này ra này cho các bạn có một cái nhìn à, tổng quan nhé về mặt kính trước của lens nó khá là nhỏ đây ở trong có các lá khẩu như các bạn nhìn thấy mình đang khép khẩu vào nhìn qua một số thông số của lens thông số chính 35mm cho thấy đây là một lens chân dung ký hiệu OSS này cho thấy lens là một lens chống rung này mà bây giờ hầu hết 80 đến 90% lens của Sony đều chống rung lens Sony crop ấy. Khoảng cách lấy nét tối thiểu của lens là 0,3m này, tương đương với 30cm và lens sử dụng filter 49mm nhé. Chiều dài của lens này thì còn chưa đến 5cm cơ. Lens kit thì chỉ đến đây thôi này, nhỏ hơn con lens này. Lens này có chiều dài gấp rưỡi lens kit nhé gấp 1,5 lần lens kit nó cũng khá là nhỏ gọn rất tiện lợi để cầm đi du lịch mình sẽ quay phía sau lens này đây có phần làm kim loại này và những cái tiếp xúc với motor lấy nét này về cái phòng lấy nét của nó thì khá là mềm và mịn. Mình sẽ uh, cho lên body của A6000 xem thế nào nhé. Đây mình sẽ lắp nó vào như này. Đó. Đây ngoại hình của lens 35mm f1.8 trên body A6000. Khá là nhỏ gọn đúng không? Và khá là hợp với body. Mình trong quá trình làm việc với những anh em đồng nghiệp thì mình thấy là uh, mình thấy là con lens này với một cái body crop có khá nhiều anh em là dùng luôn Cắm luôn cái lens 35mm f1.8 để lên body và sử dụng trong rất nhiều tình huống Kể cả một chút phong cảnh và chụp chân dung Thì anh em sử dụng luôn luôn sử dụng cái combo này cắm vào máy này chứ không tháo nó ra Và dùng làm vlog nữa Các bạn thấy thế nào? Khác với con lens 50mm f1.8 thì lens 35mm f1.8 chỉ có phiên bản màu đen thôi còn lens 50mm f 1.8 thì nó có thêm cái phiên bản màu bạc nữa bây giờ mình tiến test khả năng tiến nét của nó nhé tiến nét khá là nhanh đấy các bạn có thể thấy tốc độ bắn nét của nó khá là nhanh thậm chí còn nhanh hơn so với con len 50mm f 1.8 với lên 50 mm f 1.8 khi mình xoay ra một điểm khác này nó sẽ phải mất một lúc cũng không phải là quá dài đâu nhưng mà chúng ta vẫn có thời gian để cảm nhận được nó đang bị delay lấy nét nó đang bắt nét đang dò nét và những con len này nó phản hồi luôn cho thấy tốc độ lên nét của nó rất là nhanh bây giờ đến phần mình sẽ show cho các bạn những cái ảnh và video mà mình chụp và quay trực tiếp từ cell 35mm f1.8 này nhé trên body A6300 nhé since 1995 Growing up, same street, you, me, my ride or die All the years it would grow us apart, yeah Moved away, but you're still in my heart, yeah Call you up, how you been, can we play rewind? Yeah, those other guys you choose. They don't care, no, like I do I've been waiting on you Đây là video được test từ khẩu 5 Tốc độ bàn chập 1 phần 50 nhé Thì cái độ xóa phông của nó đã giảm bớt đi Ở khẩu 1.8 như cái video vừa rồi thì nó xóa phông rất mạnh Các bạn thấy nó xóa rất mạnh Tuy nhiên ở cái khẩu ờ, càng cao thì độ nét nó toàn giải nó sẽ nhiều hơn. Vừa rồi là video và ảnh từ lens 35mm f1.8 này trên body của A6300. Và bây giờ mình sẽ thử đổi cái lens này sang cái lens mình đang làm vlog để các bạn có cái góc nhìn của nó khi các bạn chuyển từ lens kit 1650 hoặc là các bạn chuyển từ lens Sigma mình đang quay này là con Sigma 16mm f1.4 chuyển sang con lens này để làm vlog thì nó như thế nào nhé mình sẽ chuyển lens sang như các bạn đang xem thì đây chính là hình ảnh từ con lens 35mm f1.8 hình ảnh của nó như thế nào các bạn có thể để lại phần bình luận bên dưới nhé nó sẽ hẹp hơn con 16 vừa rồi bởi vì nó Góc 35 nó sẽ zoom vào một chút mà so với 16 Tuy nhiên mình nghĩ với một cái khung này chúng ta hoàn toàn có thể làm vlog được Còn như cái con lens 50mm f1.8 này này Mà để làm vlog các bạn phải để lùi ra rất là xa bởi vì cái tiêu cự 50 nó xa hẳn ra. Chúng ta phải để, để xa ra ít nhất là phải 3 đến 5 mét thì mới lấy được cái khung để làm vlog như thế này. Cho nên mình thấy con 35mm f1.8 này nó sẽ có khả năng là làm vlog tốt hơn so với con 50 này. Đây, mình có thể đưa tay ra và bấm nút được để tắt máy và để bật máy lên. Tiếp tục một shot tiếp theo, chứ mình không mất công phải chạy ra quá là xa như con len 50 này khỏi phải nói thì cái độ nét của nó so sánh với lens kit thì nó sẽ nét hơn rất là nhiều và cái độ xóa phông của nó thì nó mạnh hơn bởi vì nó trang bị khẩu 1.8 và về các cái thông số cơ bản về khẩu Max 1.8 thì nó rất là giống với con lens 50mm f1.8 này khác biệt duy nhất giữa hai con lens này là tiêu cự và cả hai con đều chụp chân dung khá là tốt với con lens 35mm này nó khác biệt lớn nhất với con 50mm này là nó có khả năng chụp trong môi trường chật hẹp một chút ví dụ như bạn vào một cái quán cà phê nhỏ hoặc bạn du lịch vào trong hang hoặc một số nơi có cái địa hình hẹp hơn ấy, thì con lens 50 này rất rất là khó để chúng ta căn được khung mẫu Tuy nhiên với con lens 35 này thì cái góc của nó rộng hơn và nó có thể chụp chân dung mà không cần phải đi quá là xa so với con lens 50mm này Hơn nữa khi các bạn chụp một nhóm thì các bạn mới thấy được cái sức mạnh của con lens này khi mà đi chụp đông người các bạn sẽ biết được là chụp những cái con 50 như thế này chúng ta sẽ phải lùi ra khá là xa. Nếu mà chụp một nhóm 1 đến 3 người thì không cần phải xa lắm, khá là ổn nhá. Như khi các bạn đi chụp từ 7 đến 10 người trở lên ấy, với con len 50 này bạn phải lùi rất rất rất xa, khá là xa đấy, khoảng 5 đến 10 mét. Các bạn cũng có thể căn khung để lấy toàn bộ mọi người trong khung hình. Con lens 35 mm f1.8 này này, chúng ta chỉ cần lùi ra một chút thôi, khoảng 5 mét, không quá xa đâu. Là chúng ta có thể căn khung và chụp được một nhóm người Chúng ta hoàn toàn có thể chụp dịch vụ dạng từ 7 đến 10 người với con lens này. Và về các tính năng khác cũng như độ nét, độ bắt nét thì mình sẽ làm một video khác để so sánh chi tiết, nhất là về độ nét nhá Ở trung tâm ảnh dìa ảnh độ nét mình sẽ làm một cái video khác để test hai con lens này. Nên các bạn đừng quên ấn vào nút chuông nhé. Nếu mà các bạn đang phân vân hai con này này thì mình sẽ ra một cái video sớm thôi để so sánh hai con lens này về độ nét với nhau. Nếu các bạn mua cái con lens này này để làm vlog để quay sản phẩm để chụp sản phẩm này để chụp các bạn gái rất là phù hợp nhé quan trọng nhất là lens rất là nhỏ gọn các bạn có thể mang nó đi du lịch mà mình cũng không nghĩ là một cái lens nhỏ gọn như vậy các cái thấu kính bên trong nó có thể làm cho hình ảnh nó nét như vậy đâu thế nên là cái giá tiền của nó 7 triệu rưỡi đến 8 triệu nó đều có lý do đấy khi nó nhỏ gọn như thế này chúng ta đi chụp và cái trải nghiệm cả ngày này cầm nắm này nó rất là nhẹ nó đem lại cái cảm giác và cái tinh thần thoải mái cho nhiếp ảnh góc nhìn 35mm ở crop này nó đặc tả chân dung rất là tốt và một chút phong cảnh nhé nếu bạn muốn bạn hoàn toàn có thể chụp được một chút phong cảnh tuy nhiên nếu bạn chuyên về chụp phong cảnh này hoặc bạn đi chụp sự kiện chụp đám cưới ở những nhóm đông người chụp đám cưới chắc chắn rồi sẽ có lúc bạn chụp rất là đông anh em họ hàng của khách hàng thì cái con lens này khó mà đáp ứng được các bạn phải lùi ra xa hơn đấy bởi vì đám cưới mà khá là đông trong những trường hợp đó các bạn làm những cái dịch vụ đó ấy, thì các bạn hãy cầm theo những con lens khủng ví dụ như con 18 105 f4 mà mình sử dụng ở quay thắng ly ở chùa Tam Trúc đã trước ấy và cái con lens 16 mm f1.4 cũng là góc khá là rộng chính là con lens mình đang dùng để quay vlog này hoặc là khủng hơn nữa giá khá là đắt chính là con lens 10 18 f4 góc 10 mm rất là rộng Ok, như thường lệ cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình Và thực tế cái con lens 35mm f1.8 này mình đã trải nghiệm nó trong một khoảng thời gian và mình cảm thấy khá là thích. Mình sẽ làm một cái video so sánh về độ nét của nó với con lens 50mm f1.8 này nhé. Nếu các bạn cảm thấy video hữu ích, đừng quên thả một like và không quên đăng ký kênh youtube của mình để xem các bài review về lens, đồ quay phim hoặc là những cái kỹ thuật và cái hướng dẫn dựng phim trên kênh youtube của mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở cái video mình so sánh lens 35mm f1.8 này và lens 50mm f1.8 về độ nét nhé. thế nó xóa phông không? Có Xóa mờ mịt đúng không? Mờ mịt, đẹp phết <laughs> Bây giờ có thấy nó cái phông đằng sau này nó mở gì? Có Phải thấy được cái phông ấy để đánh giá phông Chưa? Có, phông mà đẹp Rồi nhá, cứ để im để tôi chạy ra khoảng frame